Vị trí lô đất chúng ta thì nằm ở đường nhánh đường TX14. Từ vị trí của lô đất chúng ta đi ra khoảng 700m là về tới quốc lộ 1A và tiếp tục đi thêm khoảng 500m là về tới Gò Vấp. Và cũng trên con đường này chúng ta tiếp tục đi thêm khoảng 4 km là chúng ta về tới ờ, sân bay Tân Sơn Nhất. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 25m. Pháp lý là sổ hồng riêng, hiện tại là đất nông nghiệp và được chủ chào bán với giá là 950 triệu và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới đường TX14 cho quý anh chị xem hiện tại đường vào lô đất là đường xe máy xe ba gác một lô đất có sổ hồng riêng có giá 950 triệu nếu anh chị muốn đầu tư thì cứ điện thoại cho Phúc để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ thể gặp trực tiếp chủ để làm việc về giá giá này chủ hứa cũng thương lượng bớt cho chúng ta một ít lọc và đây là trục đường chính TX14